Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới kết nối. Thưa quý vị, siêu bão Mangkut đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại Philippines và đang đổ bộ vào Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về siêu bão này trong chương trình ngày hôm nay. Cảnh báo bão cao nhất được Trung Quốc đưa ra khi siêu bão Mangkut đổ bộ vào nước này. Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba đang được xúc tiến. Và trong phần cuối của chương trình hãy xem một cách mà người Mỹ đang gìn giữ lịch sử. Gió to và mưa lớn đã xuất hiện ở các tỉnh ven biển miền Nam của Trung Quốc khi siêu bão Măng Khút tiến sát đất liền. Hơn 100 người đã bị thương khi siêu bão này quét qua đặc khu hành chính Hồng Kông. Cảnh báo sạt lở đất đã được đưa ra. Mặc dù đã giảm cường độ khi đổ bộ vào đất liền, nhưng Măng Khút vẫn được cho là cơn bão mạnh nhất trong năm 2018. Bão băng Mangkut mang theo mưa to và gió mạnh khi đổ bộ vào Hồng Kông, Trung Quốc vào lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, các trung tâm buôn bán vốn đông đúc khách du lịch gần như trống không, giao thông công cộng không hoạt động, 800 chuyến bay bị hủy. Siêu bão đã gây hư hại một số công trình. Khi chúng tôi đang ăn sáng, nghe một tiếng động lớn, mọi người đều đứng bật dậy. Nhân viên khách sạn nói là cửa chính bị vỡ, Tôi lo những cái cửa sổ quanh mình cũng bị vỡ. Khi tôi hỏi nhân viên phục vụ, họ nói không nên lo lắng, nhưng tôi biết anh ấy cũng không tự tin khi nói vậy. Sau Hồng Kông, bão Mangkut sẽ đổ bộ vào Quảng Đông cuối ngày hôm nay, nhưng ngay từ chiều nay đã xuất hiện mưa to và gió lớn tại khu vực bờ biển phía nam Trung Quốc. Người dân Quảng Đông được cảnh báo bão ở mức cao nhất, hàng ngàn người đã được sơ tán. Tại sân bay Thâm Quyến, tất cả các chuyến bay từ 0 giờ ngày Chủ nhật đến 8 giờ ngày thứ hai đã bị hủy, ảnh hưởng hơn 1.000 chuyến bay. Dự báo cũng nằm trên đường đi của siêu bão Mangkhut, lần đầu tiên trong lịch sử, Macau đã đóng cửa 42 sòng bạc. Nhà chức trách cảnh báo khi bão Mangkhut đổ bộ khu vực tập trung nhiều sòng bài có thể bị ngập sâu. Các trụ sở doanh nghiệp và cửa hàng được gia cố để chống bão trên khắp thành phố. Philippines là nơi đầu tiên hứng chịu siêu bão măng khuốt. Hiện nước này vẫn đang tiếp tục xác định những thiệt hại về người và của do bão. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Một nửa đất nước Philippines bị cơn bão măng khuốt tàn phá, nhưng khu vực phía bắc của nước này là nơi hứng chịu những thiệt hại nặng nề nhất. Thành phố thì ngập lụt. Vùng nông thôn thì sạt lở đất nghiêm trọng. Hàng chục người đã thiệt mạng. Tuy nhiên nhiều con đường hiện không thể đi được, đường dây liên lạc nhiều nơi bị ngắt. Điều đó có nghĩa tác động thực sự của siêu bão măng khút ở các khu vực nông thôn xa xôi chưa thể tính hết. Tỉnh nông nghiệp Cagayan của Philippines được dự báo hứng chịu thiệt hại nặng nề về mùa màng do bão. Ước tính mới chỉ thu được 1 phần 5 sản lượng tại đây trước khi bão đổ bộ. Tuy nhiên hiện nay mọi nguồn lực đang được giới chức Philippines tập trung để sơ tán và cứu hộ người dân. Wala pa sa ang atin ngayon is to Chúng tôi đang tập trung vào việc cứu người, sau đó sẽ là công tác dọn dẹp, rồi tiếp nữa mới là đánh giá thiệt hại. Nhà chức trách Philippines cũng chuẩn bị tiến hành xả nước tại các đập chứa do lo ngại mưa to kéo dài khiến nước tại các hồ chứa lên mức nguy hiểm. Vào mùa bão hàng năm, Philippines là nước thường xuyên hứng chịu nhiều thiệt hại. Cường độ mạnh của siêu bão Măng Khốt đã gợi lại ký ức về siêu bão mạnh nhất quét qua năm 2013, siêu bão Haiyan khiến hơn 7.000 người thiệt mạng nhưng công tác chuẩn bị và sơ tán đã được Philippines cải thiện rất nhiều trong thời gian qua. Cảnh báo được đưa ra sớm, việc đi lại bị hạn chế, quân đội đặt trong tình trạng trực chiến trước. Vì thế, thiệt hại đã được giảm đi đáng kể. Còn ở phía bên kia của bán cầu, bão Florence cũng đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề tại hai bang North và South Carolina của Mỹ. Dù suy yếu từ cấp 4 xuống cấp 1 khi đổ bộ, bão Florence vẫn gây ra lũ lụt thảm khốc, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa tại 8 hạt ở bang North Carolina. Dù gió to và mưa đã giảm nhưng các trận lũ quét thảm khốc được dự báo tiếp tục xảy ra. Gần một triệu hộ gia đình ở hai bang North và South Carolina không có điện. 9.700 binh sĩ đã được huy động cùng các máy bay trực thăng và thuyền để giải cứu người dân ở các khu vực ngập lụt nghiêm trọng. Đoàn tiền trạm của Hàn Quốc sáng nay đã xuất phát tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị công tác hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh liên triều sắp tới. Đoàn liên tiền trạm của Hàn Quốc gồm 93 người do thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách vấn đề thống nhất Seo Ho dẫn đầu cùng các quan chức chính phủ, chuyên viên kỹ thuật và các phóng viên. Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Đây là lần thứ 3 trong năm nay nhà lãnh đạo Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp nhau. nước Anh đang lên kế hoạch để cải cách luật ly hôn vốn được cho là đã cổ hủ và lỗi thời. Theo Bộ Tư pháp Anh thì các cặp đôi muốn ly hôn giờ đây sẽ trải qua một quá trình đỡ căng thẳng hơn. Cụ thể là họ không cần phải chứng minh người kia có lỗi và không cần tranh cãi để được ly hôn. Theo luật hiện hành, trừ khi các cặp đôi có thể chứng minh hôn nhân của họ đã đổ vỡ vì các lý do như ngoại tình, hành vi sai lệch hoặc là ruồng rẫy trách nhiệm gia đình thì cách duy nhất để ly hôn mà không cần sự đồng thuận từ vợ hoặc chồng đó là sống ly thân trong 5 năm. Đã có không ít những vụ ly ly hôn giờ khóc giờ cười ở nước Anh vì những quy định như thế này. Xe tự lái là những phương tiện giao thông của tương lai. Chính vì thế mà không chỉ có ô tô tự lái mà xe máy tự lái cũng đã xuất hiện. Tập đoàn ừ, sản xuất xe BMW đã cho ra mắt chiếc xe máy tự lái đầu tiên cùng theo dõi trong cụm tin Thế giới đa chiều hôm nay. Công ty BMW Motorrad vừa công bố mẫu mô tô tự lái đầu tiên của hãng. Chiếc mô tô nặng hơn 200 kg có thể tự cân bằng và dễ dàng di chuyển trên đường. Khả năng vào cua hoàn hảo. Khi chuẩn bị dừng lại, chân trống sẽ tự động hạ xuống để giúp xe không bị ngã. Tuy nhiên, hãng xe Đức nhấn mạnh, chủ trương của hãng là tạo ra công nghệ để cải thiện sự an toàn của người dùng, chứ không thay thế hoàn toàn con người. Hãng xe Aston Martin của Anh, một thương hiệu sản xuất những chiếc siêu xe và cũng là thương hiệu gắn liền với tên tuổi của điệp viên 007, vừa giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của hãng. Tên xe là Rapid E và chỉ có 155 chiếc được sản xuất. Xe được công bố từ năm 2015 nhưng quá trình phát triển kéo dài tới 4 năm. Theo nhà sản xuất, ô tô có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h, dung lượng pin cho phép đi được quãng đường lên tới 320 km. Chiếc xe điện này có giá khoảng 325.000 đô la Mỹ. Tái hiện lịch sử, đặt mình vào vị trí của các tiền nhân, đó là một trong những cách tìm hiểu lịch sử của người dân Mỹ. Hãy cùng các phóng viên truyền hình Việt Nam đến thăm một địa điểm tại bang Maryland, nơi những người dân quanh vùng tập trung để tái hiện à, trung thực khung cảnh của cuộc nội chiến Nam Bắc nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ cách đây hơn 150 năm. Phóng sự sau sẽ phần nào cho thấy người dân Mỹ đang gìn giữ lịch sử như thế nào. Đó là bản Quốc ca Cộng Hòa, một bản nhạc phổ biến của phe miền Bắc trong cuộc chiến hơn 150 năm trước. Nó cổ vũ những người lính trước khi ra chiến trận. Những bản nhạc kiểu như thế cũng được chơi trong khu vực doanh trại. Nhạc là hiệu lệnh báo giờ ăn sáng, giờ ăn trưa, ăn tối. Mỗi ngày có bao nhiêu hoạt động thì có bấy nhiêu lần người ta chơi nhạc để báo hiệu cho binh lính. Um, Chúng tôi đóng vai binh lính, quân chính phủ liên bang, đến từ phía Bắc, chiến đấu chống lại quân liên minh miền Nam, đòi ly khai. Tất cả trang phục, từ áo khoác, áo mưa, giày, súng, gươm, đều ờ, được làm như thật trong lịch sử. Khi chúng tôi ờ, tái hiện như thế này, các nhóm học sinh quanh đây ờ, tới đây xem và tìm hiểu. Chúng tôi giải thích cho các cháu một cách chính xác rằng à, binh lính hơn 150 năm trước sống như thế nào, trong những chiếc lều, nấu nướng bằng gì, họ chiến đấu như thế nào, rồi người dân bình thường thời đó ăn mặc ra làm sao, sinh sống như thế nào. Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải là lịch sử của quốc gia rất quan trọng, cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Những người viết lên các trang lịch sử đó cũng cần phải được tìm hiểu. Và chúng tôi làm điều đó bằng cách đọc các cuốn sách của họ, mặc những bộ quân phục họ từng mặc, đi đôi giày họ từng đi. Người Mỹ da đỏ có một câu nói nổi tiếng là anh chưa biết gì về họ nếu chưa đi bộ một dặm bằng đôi giày của họ. Còn chúng tôi, mấy hôm nay, chúng tôi đã đi bộ nhiều dặm trong đôi giày của các tiền nhân từng đi. Tái hiện một phần cuộc nội chiến trong lịch sử, à, những người tham gia hoạt động này còn muốn gây quỹ để bảo tồn và trùng tu ngôi nhà cổ di tích lịch sử phía sau tôi đây, nơi vốn đã từng được uh, sử dụng để làm một cơ sở, à, một uh, sở chỉ huy trong trận chiến và lịch sử Mỹ đang được bảo tồn và gìn giữ theo một cách như vậy. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ Maryland, Mỹ. Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp lại trở thành nơi giới thiệu về văn hóa của Nhật Bản. Sự phối hợp này có được nhân kỷ niệm 160 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai kỹ sư Nhật Bản đã thiết kế màn trình diễn ánh sáng ấn tượng tại Tháp Eiffel, nơi mà người xem có thể chiêm ngưỡng những biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.